Chào tất cả anh em trong ngành nhôm kính Mình là kỹ thuật viên của công ty cổ phần xuất nhập khẩu Factor Việt Nam Hôm nay mình về với à, à, xã Kim Liên huyện Trà Cú à, thuộc tỉnh Bến à, thuộc, à, tỉnh Trà Vinh để hoàn thành lắp đặt và bàn giao con ngựa cho anh Tiến một cái dàn máy làm cửa nhôm à, chim pha thì à, trước mặt anh em là xưởng của anh Tiến Đấy. thì à, mình cũng mới vừa hoàn thành lắp đặt xong thì cái dàn máy này ấy, thì à, bao gồm một cái máy cắt à, hai đầu F88 đấy thì trước mặt anh em đấy thì toàn diện con máy này thì được mang cho mình là một màu xanh ngọc lục bảo được mang thương hiệu là Factor thương hiệu đặc quyền của công ty của chúng tôi thì con máy này à, được à, thiết kế bởi hai đầu đầu thứ nhất thì à, cố định đầu thứ hai thì di chuyển trên cái thanh dây phi 42 này Đấy. và nó cũng được tích hợp thêm ấy, là một cái kính lúp và một cái đèn chiếu sáng đèn led khi anh em làm việc vào ban đêm hoặc là nơi làm việc à, thiếu ánh sáng đấy. và kèm theo đấy thì à, một con à, chốt hãm hơi đấy. thay vì anh em bạn bàn tay thì chúng ta chốt bằng cái con này khi anh em đã kéo về cái thước chuẩn và một cái bảng điều khiển này thì nó được thiết kế hoàn toàn bằng tiếng Việt thì rất dễ dàng cho anh em sử dụng thao tác thì rất là dễ <coughs> đây là toàn nhiều con máy thì một con máy à, thứ hai ấy là một con à, ép góc cũng mang thương hiệu là Factor Đấy. thì mình cũng mới à, lắp đặt và căn chỉnh xong thì cũng có ép uh, vài cái mẫu cho anh Tiến này đây đây là cái cánh cửa đi này anh em xem này đây. thì ép thì rất là khít luôn anh em Đấy. và kèm theo đó là một cái ờ, cánh cửa sổ à. Đấy. rất chắc luôn và con máy thứ ờ, ba đây là một con máy ờ, phay đầu đố thay dao nhanh đây. thì cũng mang trên mình thì thương hiệu factor luôn anh em đây. thì con máy thứ tư ấy là một cái con ờ, đột dọc 13 dao nhập khẩu Đấy, thì mình cũng thực hiện đánh số sẽ ghi công dụng cho anh Tiến rồi thì cũng không thể thiếu đấy là một cái con máy à, nén khí 200 lít được mang thương hiệu là Bergesot nó sẽ cung cấp tất cả cái hơi cho cái dàn máy này hoạt động đấy. thì uh, mình cũng có hỗ trợ mấy anh làm một cái bộ cửa sổ này sổ uh, mở <coughs> bằng uh, bản lề chữ A cái đây. Đây. thì à, mình cũng uh, hỗ trợ về giúp mấy anh uh, hoàn thành xong cái bộ cửa này đây thì mở bằng bản lề chữ A này đây. thì góc cạnh thì lên thì rất là ok nha anh em ok này và kèm theo đó là một cái ờ, bộ cửa đi à, mở mở ngồi anh em đây thì mình cũng hỗ trợ làm cho anh ấy à. đây nè đây là toàn bộ cái ờ, diện tích của xưởng của anh à, Tiến thì anh em nào có nhu cầu muốn sở hữu cái dàn máy này ấy thì hãy liên hệ với công ty của chúng tôi số điện thoại trên màn hình cảm ơn em đã theo dõi video này